nhành hoa thay lá như anh thay lòng sao tim em không ngừng nhớ mong đến bao giờ mới quên được người mình yêu lắc lư ngừng dậy trắng lúc này anh có một người thế hay họ cho anh nhiều bên anh sớm tối luồng chiều còn em chỉ là giống như người lạ thoáng qua đau đến tận cùng nhưng vẫn dần hạnh phúc phải chỉ bây giờ mà anh đã buông tay em rồi buồn đau em khóc than với trời vương thắt lòng sao em nhận lại bằng không nhìn hoa thay lá như anh thay lòng sao tim chỉ bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ